có nên đầu tư à, bất động sản tại khu vực Bình Dương à, cái thời gian tới hay không thì à, nguyên nhân là mình sẽ th- tìm hiểu là có bao nhiêu cái yếu tố mà có thể giúp Bình Dương sẽ phát triển ở trong năm 2021 và những năm à, sắp tới à, cái yếu tố thứ nhất đó là Bình Dương à, đã trở thành thành viên của à, VWTC đó là World Trade Center à, đây là cái bàn đạp vững chắc cho kinh tế Bình Dương phát triển và khi mà lợi thế trở thành à, trung cái trung tâm thương mại và tài chính quốc tế và cái điều này cũng giúp để thu hút vốn đầu tư nước ngoài à, vào thị trường Bình Dương rất cao và yếu tố thứ hai đó là Bình Dương trở thành thành phố thông minh Bình Dương đã lọt vào top danh sách Smart 24 do diễn đàn cộng đồng uh, thông minh thế giới bình chọn và phát triển xã hội kinh tế khi mà trở thành một thành phố thông minh thì sẽ thu hút được người dân về đây sinh sống và làm nghiệp à, yếu tố thứ ba đó là hạ tầng giao thông ở Bình Dương à, phát triển đồng bộ nhằm nâng cao cái à, năng lực cạnh tranh và thu hút vốn FDI về Bình Dương thì Bình Dương đã thu đã chi hơn 10.000 tỷ đồng à, để nâng cấp cơ sở hạ tầng à, và Thuận An đó là trọng điểm và dự án nâng cấp quốc lộ 13 nâng cấp và mở rộng quốc lộ 13 từ ngã tư Bình Phước đến chân cầu Bình Triệu. Đây là cái trục đường rất là quan trọng nối thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bình Phước, à, nối chân thành đi cửa khẩu quốc tế Hoa Lư. À, và Bình Dương cũng chi hơn 4.000 tỷ đồng để mở rộng và xây dựng đường DT743A, DT74B, 43B và lộ với lộ giới là 54 m, đường DT743C và đường 746 Tân có cái lộ giới là 42 mét và một cái điều rất quan trọng nữa là à, Bình Dương đã sẽ kéo dài cái tuyến metro số 1 Bến Thành, Suối Tiên tới Bình Dương 11 km metro chạy qua Thuận An với mức đầu tư à, là 10.000 tỷ đồng. Yếu tố thứ tư đó là Bình Dương à, có rất là nhiều chính sách hấp dẫn nhà đầu tư. Ví dụ như là chính sách ở Bình Dương rất là rõ ràng, cởi mở công khai và minh bạch lãnh đạo Bình Dương thường sẽ là thường xuyên tiếp xúc với các doanh nghiệp để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các doanh nghiệp để có thể hỗ trợ những khó khăn mà họ đang gặp phải trong ờ, thời gian vừa qua và ờ, Bình Dương mục tiêu là phát triển các khu công nghiệp để giải quyết được vấn đề việc làm cho người lao động và phát triển bất động sản tại khu vực này lên tầng cao mới ờ, thủ tục hành chính ở khu vực Bình Dương rất là nhanh chóng À, vì à, giá bất động sản tại à, thành phố Hồ Chí Minh đã tăng lên rất là cao gấp 3 đến 5 lần so với khu vực lân cận thủ tục thì hơi rườm rà một chút xử lý chậm và phức tạp qua nhiều công đoạn mặt bằng giá căn hộ Bình Dương hiện tại nó khoảng từ 33 cho tới 38 triệu một mét vuông và thủ tục rất là nhanh chóng nên thu hút được các nhà đầu tư về đây phát triển dự án có một điểm mà các bạn có thể tham khảo đó là cái GDP ở Bình Dương à, cũng bằng và cao hơn GDP tại thành phố Hồ Chí Minh giá căn hộ tại Bình Dương sẽ rẻ hơn à, ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng cái à, việc mà là giá cho thuê cao hơn ở thành phố Hồ Chí Minh rất là nhiều do đó cái tỷ suất lợi nhuận khi mà bạn đầu tư vào cái à, thị trường ở Bình Dương nó sẽ à, thuận lợi hơn và tốt hơn ở thành phố Hồ Chí Minh à, bạn có thể tham khảo ở trên Google thấy cái giá này ha ví dụ giá từ à, khoảng hơn 1 triệu Ờ, một căn hộ một phòng ngủ ờ, một khoảng một từ triệu ba một triệu tư một triệu rưỡi thì có thể cho thuê ở mức 7 triệu đồng một, một căn hộ một phòng ngủ còn tại ờ, thành phố Hồ Chí Minh à, với cái mức mà 7 8 triệu đồng đó thì à, bạn phải là giá mua um, căn hộ với cái mức giá cao hơn à, đó là cái à, điều một cái cái cái, cái um, chi tiết mà bạn cũng có thể là tham khảo ở trên Google và Bình Dương cũng là top địa phương thu hút vốn FDI nhiều nhất à, trong những năm vừa qua Bình Dương á, vẫn là điểm đến an toàn à, thu hút dòng vốn FDI vì à, cái việc mà dịch chuyển cái dòng vốn à, vào thị trường bất động sản à, sẽ bùng nổ và các dự án khu đô thị à, tại khu à, Thuận An hay Dĩ An cũng là điểm đến của các nhà đầu tư à, tại vì à, ở tại khu vực này V ship 1 thì các khu công nghiệp à, cái lượng chuyên gia rất là nhiều nên cái nhu cầu uh, thuê uh, những căn hộ để mà uh, cho các chuyên gia và chuyên viên về kỹ thuật của nước ngoài ở thì rất là cao nên cái uh, ờ, Thuận An và Dĩ An là cái trọng điểm để phát triển những cái uh, bất động sản à, Bình Dương cũng là thủ phủ của công nghiệp